Sau đây là những lời dạy của Đức Phật về sự hiếu đạo. Từ đó chúng ta tự suy ngẫm và ý theo lời dạy của Ngài để trở thành một người con hiếu hạnh thật sự. Này các tỳ kheo, có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang. Thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sau cha mẹ. Các thầy phải biết, ăn cha mẹ nặng lắm, bồng bé nuôi nắng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế mà biết ăn đó khó trả, do vậy Người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hiện những việc sau đây. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng Tam Bảo. Nếu cha mẹ sang tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí. Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về điều thiện. Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến. Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại mà còn gieo phước lành trong tương lai. Trích trong kinh Tăng Nhất A Hàm